trên gương mặt thì chúng ta được biết rằng là nó có một cái đường gọi là đường khí để mà tiếp quản trên là từ phúc cung rồi đến quan lục cung rồi đến mệnh cung rồi sơn căn rồi chuẩn đầu rồi số hiệu rồi đến địa cát đúng không ạ cái đường trên gương mặt tổng thể như này nó gọi chung là cái cái, cái cái đường khí thì phúc cung ở bên trên có chi phối được xuống bên dưới hay không thì nó do là cái sống mũi có được thẳng hay không thì thông thường anh chị hay thấy là ở cái phần sống mũi của một số người ấy, là chỗ này nó bị gãy xuống hoặc là hay có một cái việc cắt ngang chạy qua như này người ta gọi là cái sơn căn là sơn căn bị cắt thì khi sơn căn bị cắt như thế thì làm cho khí từ phúc cung và từ mệnh cung không chi phối xuống tài bộc cung được và không chi phối xuống thê cung được cho nên thành ra là những người như vậy thì tài lộc thường hay không có tụ hoặc là cái tài lộc là nó không có nó không có xuống được tức là người ta suy nghĩ công công việc rất nhiều cơ hội rất nhiều nhưng mà suy nghĩ rất nhiều làm cũng vất vả nhưng mà người ta không có được không không nhận được cái thành quả xứng đáng như đúng như cái mong muốn của người ta và cái chuyện đó khi mà có các lệnh văn ngay cách chạy ngang cái chỗ cái sơn căn như thế này thì cũng làm cho là cái đời sống vợ chồng chuyện tình cảm nó không tốt cho nên anh chị hạn chế nhăn mặt hoặc là à, chúng ta nếu như có sơn căn bị vuốt thì chúng ta thường xuyên buổi sáng chúng ta vuốt hoặc chúng ta lấy tay chúng ta xoa để cho cái chỗ này nó nó, nó mờ đi vì cái này là nếp nhăn chứ nó không phải là sẹo cho nên là chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng cái lực bằng tay chúng ta vuốt để làm cho nó phẳng ra thì sẽ làm cho cái tài lộc cuối cùng của chị nó sẽ tốt hơn